tất cả các bạn đã chuẩn bị ba vật liệu thứ nhất là ứng dụng camerater thứ hai là tiệp và thứ ba là hình ảnh thì bây giờ mình mở camerater lên ha ở đây thì các bạn chọn dự án mới nè ở phần này thì các bạn chọn là 16.9 tiếp tục các bạn chọn là nhập dự án rồi các bạn chọn ok ở đây thì các bạn chọn là hiệu ứng video 19.k rồi như các bạn đang thấy là nó xuất hiện một cái dự án ha bây giờ mình chỉ việc thay đổi những cái bức ảnh ở dự án này bằng những bức ảnh của mình là xong ha rồi các bạn chọn bức ảnh nè đây rồi ở đây thì các bạn chọn chữ thay thế ha rồi tìm bức ảnh của mình mình chọn bức ảnh này đây rồi các bạn nhìn đi thấy nó phù hợp nếu nó phù hợp thì mình để còn không thì các bạn điều chỉnh tới lui lớn nhỏ hoặc là xoay tới xoay lui gì nó phù hợp thì thôi hiện tại thì nó phù hợp rồi nghe các bạn tiếp tục tới cái bức ảnh thứ hai ở đây thì các bạn vẫn chọn là thay thế rồi tìm bức ảnh của mình và chọn bức ảnh của mình nó nếu là phù hợp thì thôi còn không phù hợp thì các bạn cân chỉnh sao cho nó phù hợp vậy là ok nghe các bạn rồi tiếp tục bức ảnh thứ ba cũng làm tương tự luôn các bạn chọn thay thế nè rồi chọn bức ảnh của mình và lấy bức ảnh đó ra nó rồi cái này là ok rất là đơn giản nha các bạn rồi những bức ảnh thứ tư thứ năm hoặc là đến những bức ảnh cuối cùng các bạn làm tương tự như vậy là xong ha các bạn rồi mình à, xin tạm dừng video ở đây luôn hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình ha xin chào